thân làm sai chuyện gì Sao lại bắt thiếp thân Tiện nhân Ngươi đã làm chuyện tốt đẹp gì Lại còn phải hỏi ta sao Ngươi cho là ngươi để tên nghiệt chủng đó chạy thoát Đợi sau này nó đủ lòng đủ cánh rồi Thì có thể trở về nâng đỡ cho ngươi Đối đầu với ta và đại dương tử Dương hậu Thiếp thân tuyệt đối không có ý đó Ta chỉ muốn các nhi về quê lại bái cha thay ta Để tận hiếu đạo làm con thôi Còn về sau này Ta chỉ mong con mình trở thành một người bình thường Bình an sống qua ngày Tuyệt đối không nghĩ tới tranh đoạt dương vị với đại dương tử càng không dám đối đầu với người Lời ngon tiếng ngọt không bằng không chứng Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi Ta xin thề với trời Mẹ con ta tuyệt đối trung thành với tộc dạng cổ Tuyệt đối một lòng với đại dương và dương hậu Nếu có lòng phản trắc Sẽ bị thiên lôi đánh chết Được rồi Nếu ngươi đã bày tỏ lòng thành với ta Ta muốn xem Lòng thành này của ngươi trông ra làm sao Người đâu Moi tim của nó ra cho ta xem Dương hậu Xin người đừng Đừng làm thế Dương hậu Dương hậu Ta xin người đừng làm thế Ta xin người Ta xin người đừng làm thế Ta xin người Đừng dương hậu Xin tha mạng cho ta Dừng tay Sao ngươi lại đến đây Thần Đến để ngăn Dương Hậu Làm chuyện sai lầm Câm miệng Ta giết nó Để ngăn hậu quả sau này Huống hồ Diệt chủng của nó đã chạy thoát Bây giờ nó là mẹ của phản tặc trong bộ tộc ta Đương nhiên phải chịu tội thai con Ta giết nó Cũng là lẽ đương nhiên Dương Hậu nói những lời này là sai Cho dù thế nào Đây cũng là phi tử của đại dương Cho dù muốn trị tội Cũng phải do đại dương làm chủ Nếu hôm nay người giết cô ta E là sau này khó ăn nói với đại dương Phần đại dương tự ta sẽ có cách giải thích Hôm nay ta phải giết được nó Để trút mối hận trong lòng Đúng thế Cô ta chết Không đáng tiếc Nhưng người biết không Cô ta vẫn còn có ích với chúng ta đấy Vậy nó lại hậu quả khôn lường Có thể có ích chỗ nào Dương hậu Thần vừa bối một quẻ Trịnh Cát bây giờ đang trên đường đến Kinh Thành Hắn là anh em cùng dòng máu với Đại Dương Tử Nói không chừng là người có thể cứu được Đại Dương Tử Hơn nữa, Triệu Phu Nhân chỉ là một nữ nhân Chân yếu tay mềm, giết cô ta thì có ích gì Chỉ bằng giữ cô ta lại Vì có thể khống chế lại có thể uy hiếp được Trịnh Cát Để hắn thay chúng ta đi tìm Kim Hoàng Tâm Khiếu về đây Sao ngươi chắc chắn được Tên nghiệt chủng đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi Tên trịnh cát đó tuy ngang ngược bất trị Nhưng hắn lại là đứa con có hiếu Hiện nay mẹ hắn đang nằm trong tay chúng ta Ngươi còn sợ hắn dám không nghe chúng ta sao Ngươi là Dương Hậu Muốn giết cô ta Thì chẳng phải dễ như giết một con kiến hay sao Nhưng mà Điều quan trọng nhất không phải là giúp cô ta Mà là cứu mạng đại dương tử Được Ta sẽ tin ngươi một lần Giữ lại mạng cho nó Lôi xuống dạ. Dân Thần biết Mấy ngày nay Dương Hậu Vì chuyện của đại dương tử Mà lo lắng buồn rầu Xin người yên tâm Tất cả những gì của thần Đều là do Dương Hậu ban cho Bất luận thế nào Thần nhất định tìm ra thiên hoàng tâm thiếu cho người Xin hãy tin thần Công chúa Sắc mặt người không tốt rồi Có phải khó chịu ở đâu không Không sao, chỉ hơi một chút thôi Phía trước có quán trà, chúng ta qua đó nghỉ ngơi đi Được, đi thôi Đi thôi Mau đi Ba vị khách quan Mời vào trong, mời vào trong Mời ngồi, mời ngồi Mời ngồi Ta đi rót trà cho các vị Nơi này kỳ lạ thật Sao lại yên ắng như thế Nơi quan sơ rừng thẳm như vậy Người đi qua vốn không nhiều Xung quanh cũng chẳng có thôn làng nào Khách có cũng là chuyện đương nhiên Đến đây Ba vị Trà đến rồi Trời nóng uống trà sẽ giải nhiệt Nào mời công tử Nào của công tử đây à, Để ta à. Khách sáo quá Xem công tử nói gì Công tử Đây là của công tử Bà dùng trà, mì sẽ có ngay Đợi chút Không sao, cô cũng thật đang nghi quá Đây là nơi quan sơ, sao có người hạ độc chúng ta được Bảo vệ công chúa là trách nhiệm của ta, không được phép lơ là Sao thế, loại trà này đúng là không thể uống Tại sao? Đây mà là trà gì chứ Rõ ràng là rễ cây và lá khô Bình thường trà ta uống ở Kinh Thành Toàn là quân sơn ngân châm Chứ ta chưa bao giờ uống loại trà hạng kém thế này Đúng là không tài nào nuốt nổi Ở vùng quê nghèo đó này Quân còn muốn gì nữa Nếu không vì tịnh nhi Vì bảo vệ công chúa mà bất chấp tất cả Ta sẽ không bao giờ đến nơi quỷ quá này Đợi ta đến Kinh Thành Ta về quê nhà ấm áp của ta Ôm mỹ nhân tận hưởng một phen rồi Mai là huynh và những Anh công tử Là huynh đệ kết nghĩa Nên mới có thể như vậy Cô nói thế là có ý gì Chẳng lẽ ta không bằng huynh ấy Không được kết bái được sao Người ta là nam nhi Một lòng vì dạ. dân vì nước Huynh thì sao Cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc Rồi so sánh với công tử Đúng là không chỉ kém bình thường Cô ta Ta làm sao Từng câu từng chữ Ta đều nói thật Huynh định phản bác à À mà Ta và cô không thù không oán Sao đối đầu với ta hoài vậy Ta chỉ nói thật thôi Cô cố ý chăm chích ta phải không Ta không có ý đó đâu Ta không nhàn rỗi như vậy Mì đến rồi đây à, Nào nào ba dị Mời ăn mì đây dạ, Đừng cãi nhau nữa dạ. Ăn mì đi Nào dạ. công tử Mời dùng Mời dùng Khẩu vị của huynh cao quý Thức ăn này có lẽ không hợp Để ta thay huynh Cho dù không hợp khẩu vị Dù không nuốt nổi Ta cũng đói lắm rồi Đưa đây Ta muốn ăn Đưa đây Ba vị công tử Không biết mì quán chúng ta Hợp khẩu vị các vị không Ngon lắm Ngon lắm Xem ta làm gì này Là các người tự mò đến đây nhé Con vịt đã nấu chín Làm sao có thể để ba đi được phải không Mới nhìn đã biết là công tử nhà lắm tiền rồi Đi lấy hết tiền trên người bọn chúng đi Dân Lộc ở đây Đại ca Cô ta là Là con gái Cái gì Con gái à không ngờ lại là một cô gái Hôm nay cô gặp phải bọn này Không phải là duyên phận thì là cái gì Là duyên phận Thật ra ta muốn lấy tiền thôi Sau đó cho các người một con đường sống Thả các người đi Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn này trông thật trắng trẻo Ta không nở Thật sự không nở Đúng thế thật là không nở Thịt hai tên kia Dân Mỹ nhân à Trịnh Huynh Cách này có được không ờ, Ở đây chỗ nào cũng có lừa đảo Xung quanh cũng chẳng có tiệm thuốc nào Không còn cách nào đành phải thử cách này thôi ờ, Huynh không cần lo lắng đâu Đây là bài thuốc dân gian ở quê ta Được truyền nhiều đời rất hiệu quả Ta thấy Lý cô nương chỉ là mệt mỏi nhiều ngày Lại bị kinh hãi như vậy Uống chút canh gừng ra mồ hôi Sẽ không sao đâu Cảm ơn Trịnh Huynh Nếu không có Huynh ra tay tương trợ Hậu quả thật không dám nghĩ đến chỉ sợ chúng ta sẽ phải lấy cái chết để tạ tội Lý cô nương là tác nhân có thiên tướng Cho dù không có ta Cô ta cũng có thể gặp dữ quá lành Trịnh Huynh Huynh là người nơi nào Thân thủ tốt vậy Tại sao lần trước ở Nam Cương Lại bị thương như thế Ta là người khê trấn Đến Nam Cương chơi Trên đường gặp cướp Nên bị thương Cũng may được Lý cô nương cứu mạng Chỉ là không ngờ Là có cơ hội đền ơn nhanh như vậy Công tử đến à? từ Trung Nguyên Đường này chắc không phải đường về nhà Lắm mập dạ. Đúng thế Ta không dạ, muốn dạ. trở về quê hương nữa Ta muốn đến Kinh Thành kiếm sống Tìm cơ hội lập nghiệp Đại ca Cuối cùng huynh cũng đã cứu muội Có phải huynh không yên tâm về muội tình nhiên có thể thoát chết Cứ tưởng sau này không thể gặp được huynh nữa rồi Tiểu thư Lý cô nương, cô nhận nhầm người rồi Ta không phải là Dương Công Tử Ta là Trịnh Cát, là người cô đã cứu ở Nam Cương Đúng rồi, không phải Huynh nói là muốn đến Kinh Thành tìm cơ hội sao Hay là ta giúp Huynh kiếm một chức quan nho nhỏ Tại hạ nhìn các vị không phải là người thường Chắc là người nhà quan Sao lại chỉ là người nhà quan Ta là tiêu tiểu hậu gia của phủ trấn uy hậu. Thì ra huynh là hầu gia Thất kính Thất kính Miễn lễ miễn lễ Trình huynh Không cần câu này như vậy Ta và biểu huynh xưa nay có ơn ác báo Huynh cứu chúng ta Hơn nữa Là có võ công hơn người Sau khi về kinh Ta và biểu huynh chắc chắn sẽ báo đáp lại huynh Cảm ơn ý tốt của cô nương Có điều trên đường gặp bất bình chút đau thương trợ Sao lại cần báo đáp chứ Cũng giống như lúc trước cô cứu ta vậy Chẳng phải cũng không cần báo đáp Lần này có thể gặp các vị Đã là may mắn ba đời của tỉnh sát ta rồi Chúng ta gặp nhau hôm nay cũng coi như là duyên phận Nếu mọi người đều phải tới Kinh Thành Chi bằng cùng đi chung Coi như kết bạn Trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau Được Lý cô nương Bệnh cô vừa khỏi Ban đêm lạnh Cô nên vào trong nghỉ ngơi sớm đi Huynh không ngủ được sao ừ. Ta ra ngoài đi dạo một lát Ta cũng vậy Thảo nào Ta lại nhận lầm Huynh là đại ca Nhiều lúc Huynh trông rất giống Huynh ấy Thậm chí là Ta có cảm giác nhầm lẫn Thì ra cô rất nhớ đại ca của mình Nên mới không ngủ được Bây giờ chúng ta mỗi người một nơi Dù nhớ thì cũng có thể làm được gì Chỉ sợ sau này Không có ngày gặp lại nhau nữa Huynh thì sao Tại sao không ngủ được Ta vì nhớ mẫu thân ở quê Cũng không biết là bây giờ mọi chuyện có bình an không Vì thế ta không ngủ được Tục ngữ nói Cha mẹ còn thì không thể đi xa được nếu cô đã nhớ mẹ như vậy Tại sao còn rời nhà đi Một lời khó nói hết Tuy ta là con trai của một gia đình lớn Nhưng mẹ ta lại là thiếp Từ nhỏ mẹ con ta phải chịu ức hiếp Thật ra ta ra ngoài Là muốn có thể hơn người Sau đó đón mẹ ta ra Không thể để mẹ chịu ức hiếp nữa Sống những ngày tháng bình yên Ta cũng vậy Ta và Huynh có rất nhiều điểm giống nhau Ta cũng rất mệt mỏi với thân phận của mình Không thể làm những điều mình thích Sống những ngày mình thích sống Ta chỉ muốn là một người bình thường Không bị ràng buộc, tự do tự tại Đáng tiếc Đợi sau khi ta về đến Kinh Thành E là phải nghe theo lệnh của cha Là một việc mà mình không muốn làm nhất Thật ra cha mẹ đều nghĩ cho con cái Cô thông minh như thế Ta nghĩ cô nhất định có thể thuyết phục cha mẹ mình Để họ không ép cô làm những chuyện mà cô không muốn nữa Hy vọng là thế Huynh cũng vậy Hy vọng Huynh cũng được như thế Sớm có thể đoàn tụ với mẹ mình Cảm ơn cô Huynh xem Trăng hôm nay tròn quá Huynh nói xem những người mà chúng ta nhớ Có đang cùng nhìn trăng như chúng ta không? Tiểu Duy, cô đến rồi à? Trong lòng Tiểu Duy có một câu Muốn nói với công tử Được Nếu công tử không chê Tiểu Duy nguyện cả đời này đi theo công tử Tiểu Duy Ta chỉ là tiến sĩ trấn thủ biên cương Chỉ là một võ phu Ta không biết có thể chăm sóc cho cô nương hay không Ta cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô nếu công tử không thể chấp nhận ta Ta cũng không trách công tử Bởi vì có thể gặp được công tử Đã là hạnh phúc với ta rồi Ta đợi sự xuất hiện của người ta yêu trong lòng Đã đợi dài bằng cả một đời Cho đến khi công tử xuất hiện Ta mới phát hiện ra Cuối cùng ta cũng gặp được người ta tìm kiếm bấy lâu nay Nhưng ta sẽ không miễn cưỡng công tử Việc điều gì có thể làm bây giờ Chính là tiếp tục chờ đợi công tử Ta sẽ đợi đến khi công tử chấp nhận ta Tiểu Hy Ta là kẻ không nhà, không cửa, không sự nghiệp Ta là một kẻ bần hàng, không biết ăn nói Ta không tốt như cô nương nghĩ đâu Ta thật sự không đáng để cô nương tốt với ta như vậy Huống hộ, công tử không cần giải thích Ta biết Ta vẫn luôn làm công tử bận lòng Nếu vẫn còn bận lòng như vậy Di bằng công tử đi tìm cô ta đi Xác nhận cô ấy bình an, vô sự Công tử mới có thể yên tâm sau khi gặp mặt Hãy nói rõ ràng với cô ấy Như vậy mới gỡ được khúc mắc trong lòng của công chúa Công tử cũng không cần lo lắng cho cô ấy nữa Tiểu Duy Sao cô nương lại làm như vậy Nếu công tử không vui Mà vẫn tiếp nhận Tiểu Duy Tiểu Duy cũng sẽ không vui Huống hồ công chúa đã cứu Tiểu Duy Tiểu Duy cũng hy vọng công chúa có thể vui vẻ Cô nương thật là người chí tình chí nghĩa được Ngày mai ta sẽ xin tướng quân cho nghỉ phép Sau đó đi tìm tịch công chúa tỷ tỷ à, muội không hiểu lý tịnh đi rồi chẳng phải để có thể độc chiếm dương an sao sao lại phải chủ động bảo hắn đi tìm lý tịnh ta không muốn vì linh lực không đủ mà phải đứng trước nguy cơ lộ nguyên hình bất cứ lúc nào hơn nữa Muốn ở bên Dương Anh lâu dài thì phải tìm được người đồng nguyên dị tâm, hoàn toàn thoát khỏi tình trạng đáng ghét phải ăn tim dễ da này. bố vẫn không hiểu, để tìm tim có liên quan gì tới Dương Anh tìm Lý Tịnh. Tất <laughs> nhiên có liên quan. Vì Lý Tịnh rất có thể chính là người đồng nguyên dị tâm của ta. Dương công tử, Dương công tử. Tiểu Di, Cô nương tìm ta có chuyện gì Ta muốn cùng công tử đi tìm công chúa Không ổn đâu Sao lại không ổn Cho dù thế nào Tiểu Di cũng muốn đi theo công tử Để báo đáp ơn cứu mạng của công tử với ta và thái tước Tiểu Di Ta rất cảm ơn tâm ý của cô Nhưng lần này ta đi tìm công chúa Nếu cô nương đi cùng e là không được tiện Công tử cứ yên tâm Chỉ cần sau khi công tử tìm được công chúa Ta sẽ không làm phiền hai người đâu Tiểu Di biết thân phận mình thấp kém Không thể so sánh với công chúa Cũng không dám tranh đoạt người yêu với công chúa Tiểu Di ta không có ý này Chỉ là đi đường xa xôi Cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi Nếu ta không chăm sóc được cho cô nương Dạng nhất sẽ ra chuyện gì Vậy công tử không cần phải lo Là ta cam tâm tình nguyện theo công tử Chỉ cần có thể đi theo công tử Tiểu Di đã mãn nguyện rồi Tiểu Di cô nương Đừng làm khó ta nữa Cô nương hãy về đi Công tử Sao huynh lại hết lần này đến lần khác Đẩy tiểu di ra sai như thế Dù sao ý tiểu di cũng đã quyết Nếu công tử không đồng ý Ta sẽ quỳ mãi ở đây Tiểu di đứng lên đi Đứng lên trước đã Thôi được Chúng ta cùng đi Dọc đường nhất định sẽ có nguy hiểm Lỡ ta không bảo vệ được cô nương Chu đáo, cô nương cũng phải cẩn thận dạ, dạ, dạ, Chỉ cần ở bên công tử, có khổ sở thế nào Tiểu Di cũng không sợ Được rồi, sau này đừng gọi ta là công tử Gọi là đại ca được rồi Dương đại ca ừ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ Tỷ đi đâu, mua theo đấy Tỷ đừng nghĩ bỏ rơi mua được Được rồi Vậy chúng ta đi thôi Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói đó Nhất định phải chú ý an toàn Phải tự mình cẩn thận Đi thôi Chủ nhân nghịch đồ đi theo Dương Anh đến Kinh Thành Nói là muốn cùng đi tìm Lý Tịnh Nếu nó đã yêu Dương Anh Sao lại còn đi tìm Lý Tịnh với hắn Đây không phải là tự chuốc phiền phức sao Chủ nhân, thuộc hạ cũng không hiểu lắm Tình cảm phức tạp giữa con người với nhau Nhưng mà thuộc hạ nghe nói Kinh Thành là nơi phồn qua náo nhiệt Thuộc hạ e con nghịch hồ này sẽ thừa cơ chạy thoát Chỉ bằng chúng ta đi theo bọn họ Được Chúng ta sẽ đi kinh thành Xem con hồ yêu này rốt cuộc Có sức mê hoặc đến mức nào Khấu kiến bệ hạ Miễn lễ Sứ giả dọc đường rất giả Khi bạn nghỉ ngơi thêm vài ngày Ở dịch quán Chúng ta sẽ bàn việc nghị hòa sau Khả hãn một lòng muốn lấy công chúa Ta nào dám chậm trễ Chỉ mong sớm à. được kim hoàng Hoàn thành việc kết thân Để ăn lòng dân Giữ vững an ninh xã tắc Khả hãn chúng ta từ lâu ngưỡng mộ công chúa Lý Tịnh nghe đồn công chúa là quốc sắc thiên hương vì thế muốn được xem dung nha công chúa xem có đúng là thiên hòa công chúa như đồn đại không các công chúa của trẫm đều là lá ngọc cành vàng đều là hoàng ngọc trên tay trẫm chỉ dựa vào lời đồn làm sao biết được ai là kim hoàng à? việc này chúng ta đã tự có cách bệ hạ bình ngọc này là báu vật của tập chúng ta Công chúa chỉ cần nhỏ một giọt máu vào bình là biết ngay Một khi gặp được kim hoàng công chúa Bình ngọc này sẽ phát sáng Ánh sáng sẽ xuyên qua bình ngọc Cái gì? Nhỏ máu Sứ giả đại thần Công chúa là lá ngọc cành vàng Trích máu e là không thỏa đáng Còn cách nào khác để tìm ra kim hoàng không? À? Muốn tìm ra kim hoàng Thì chỉ có bình ngọc Đại nhân không cần lo lắng Cái gọi là trích máu Chỉ cần công chúa trích một giọt máu thôi là đủ hơn nữa, kết thân để thành liên minh cũng là để hai bên hòa một, để công chúa hy sinh một chút máu. Đây cũng là để chứng minh thành ý của quý quốc. Nhưng mà, chọn kim hoàng đế để kết thân là chuyện trọng đại. Để càng thể hiện tôn trọng với khả hãn, phải chọn ra ngày lành tháng đẹp, cũng là để các vị công chúa có sự chuẩn bị. Đúng thế, Dân tộc chúng ta không câu nệ những thủ tục rườm ra như vậy Chỉ muốn nhanh lấy máu để tìm ra kim hoàng Kết hôn với khả hãn nếu cảm thấy chưa chuẩn bị tốt Thì chúng ta chỉ cần kiểm tra một mình tịnh công chúa là đủ Tịnh công chúa gần đây không khỏe cáo bệnh trên giường Bây giờ thử máu e là không được Vậy thì khi nào thử máu được Mấy ngày sau Được Thiên tử nhất ngôn thủ đỉnh Mấy ngày sau tại hạ sẽ lại đến đây Cáo từ Bộ tộc ngố ngược Dám uy à. hiếp trẫm Bắt con gái trẫm thử máu kết thân các công chúa của trẫm đều là thân phận cao quý Sao có thể chịu được đối xử như vậy Lại còn đích danh cho con gái trẫm yêu quý nhất Tịnh Nhi Bệ hạ hãy dĩ hòa di quý Các công chúa nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người Nhất là tình công chúa Công chúa là người hiểu đại nghĩa Nhất định sẽ lấy giang sơn xả cách làm trọng Mà lấy máu để thử kim hoàng Nói đến tịnh nhi Cũng không biết bao giờ nó mới trở về Bệ hạ Mặc như vậy gửi thư về Nói công chúa đang trên đường trở về kinh thành Thiết nghĩ công chúa sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với bệ hạ Cùng bệ hạ chia sẻ âu lo ừ. Di tộc ngang ngược như thế Còn đặc biệt để ý tới tịnh nghi Trẫm thật sự không hy vọng tịnh nghi trở về lúc này Càng không muốn để nó thử bình ngọc gì đó Lỡ như Nó chính là công chúa Kim Hoàng Chẳng lẽ chẳng phải để nó đi hòa thân thật sao Tuy Trẫm có rất nhiều con cái Nhưng trong lòng Trẫm Tịnh Nhi vẫn là đứa con Trẫm yêu thương nhất Phải gả nó đi nơi đất khách Trẫm thật sự không nỡ Bệ hạ Dù tịnh nhi công chúa có thử bình ngọc Cũng chưa chắc là công chúa kiên hoàng mà bọn họ tìm kiếm Bệ hạ không cần phải lo lắng như thế gì ở đây Đừng làm phiền ta Dân Nghĩa phụ, vết thương của người đã đỡ hơn rồi chứ Mai mà con coi tai và người cung nữ Hút được máu tươi và tinh khí Hai tay của ta đã không còn đáng ngại nữa rồi Nhưng tu vi bị tổn thất rất nhiều Ta còn cần phải tu dưỡng thêm vài ngày Con chỉ không hiểu Cha và phụ cự muội muội tu luyện ở Nam Cương Sao lại bị thương nặng đến như vậy cơ chứ Lúc đầu ta nghĩ rằng Nam Cương xa xôi như vậy Không có ai làm phiền Nhưng ta không thể nào nghĩ được rằng Gặp phải vài người qua đường Phù cự Bị bọn chúng đánh cho hiện giờ nguyên hình Ta cũng bị trọng thương Suýt chút nữa đã quỷ chân thân của ta Nghĩa phụ Người tu luyện đã gần nghìn năm Sao lại Sao lại bị người thường làm bị trọng thương cơ chứ Những người đó Đều là những người phàm trần bình thường nhưng có một người ta cầm đao vàng uy lực vô cùng ta chính là bị cương khí của chiếc đao vàng của cô ta làm bị thương đao vàng lẽ nào là cô ta còn biết là ai à có thể là ai cơ chứ còn không phải là cái con ai đầu thối đứa tịnh được hoàng thượng sủng ái nhất đó từ lúc con nhập cung đến nay Cô ta và hoàng hậu lúc nào cũng đối đầu với con Không dễ dàng gì con mới trừ khử được hoàng hậu Nhưng cho đến tận bây giờ Cô ta vẫn còn đang đối đầu với con Hại còn không lên được ngôi hoàng hậu Lúc đầu Con chỉ là một đó hoa măng đô Chỉ vì con biết phải tu luyện cho rằng những việc đó là khổ sở không thú vị cứ phải tham lam mơ tưởng nhìn qua phú quý gì đó kết quả tu luyện thành hình người con lại chạy đến nơi này tranh trường đoạt thế với phàm nhân con làm như vậy có đáng không Tuy à, rằng con chỉ là một yêu tinh hoa có địa vị thấp hèn Nhưng bây giờ con ở trong cung đã có địa vị dưới một người mà trên dạng người rồi Cha nghĩ rằng có đáng không Không tội Con làm người chính xác là đã thành công hơn làm yêu tinh Giờ con trừ khử được con A đầu thối lý tịnh đó Con sẽ càng thành công hơn Kinh thành đang truyền nhau rằng Sứ giả dị tộc đến kinh thành nghị hòa Muốn chọn công chúa kết thân Không biết là chọn trúng vị công chúa nào Nghe nói khả hãng điểm danh chọn đúng tịnh công chúa Không biết là thật hay giả đây Tịnh công chúa Cô ấy là Di Minh Châu trong tay hoàng thượng Hoàng thượng liệu có nở cho công chúa đi kết thân không không nở cũng không còn cách nào khác Ta xem lần này đệ hạ không còn khả năng tuyên chiến với dị tộc rồi Muốn có hòa bình Chỉ có thể từ bỏ con gái của mình Đúng là làm hoàng tộc cũng không dễ bá tánh bình dân chúng ta tốt số gì còn được đoàn tụ cha mẹ con cái Nhưng tình công chúa nếu thật sự đi hòa thân Sau này coi như cha con khúc nhục chia ly rồi Sau này muốn gặp nhau cũng rất khó Đúng thế mấy tên nhà quê thì hiểu gì chứ Tịnh nhi, muội đừng nghe bọn chúng ăn nói hồ đồ Cha muội xưa nay thương muội nhất Sẽ không để muội bị gãi đi xa đâu Biểu huynh Hay là muội đi thôi muội thà cứ thứ này đi mất Có thể sau này vẫn còn cơ hội gặp lại phụ hoàng Tịnh nhi, trước tiên muội đừng quan mang Vậy đi ngồi ở trong thôn đợi huynh Huynh dẫn Thành thăm dò tin trước đã rồi tính tiếp Được không ừ. Lý cô nương Tiêu hậu gia đi đâu vậy ờ. Huynh ấy Huynh ấy có chuyện nên về kinh thành trước Sẽ mau trở lại thôi Chúng ta ở trong thôn chờ huynh ấy được rồi ờ. Vì đã cô nương nói gì Sao vừa nghe công chúa kết thân Sắc mặt mọi người lại khó coi đến thế Các người quen công chúa sao ờ. Chúng ta sao qua công chúa được Huynh đừng đoán bừa à, Huynh xem Phía trước mặt có chợ Hình như rất đông vui Chúng ta qua đó xem đi Được thôi Biểu Huynh đã đi cả ngày rồi Sao vẫn chưa quay trở về Chắc là có chuyện cần giải quyết Huynh ấy sẽ về nhanh thôi Ta ghét nhất là phải đợi người Quân ấy đang xem gì vậy Nhìn bộ dạng như là trước nay chưa từng đi dạo phố Chúng ta qua đó xem Song song đối đối Nút dây cắt tường đây Nút dây cắt tường đây Song song đối đối Như ý cắt tường Quân xem gì vậy Đây là nút dây cắt tường Như ý cắt tường song song đối đối Huynh đừng nói đến cái này cũng không biết đấy Quê ta là nơi rất nhỏ Trước đây ta rất ít khi ra ngoài Sao có thể so sánh với Kinh Thành được Vậy nếu Quynh đến Kinh Thành Chắc sẽ bị qua mắt luôn thận A mặt cô nương mau đưa tiểu thư đi Mau chạy đi Tao đi thôi Đuổi theo Đây là nơi cấm của quân mật thám Rất an toàn và bí mật Dưới chân thiên tử mà vẫn gặp thích khách Căn bản là không nơi nào an toàn đáng tin Ngươi xem đi Ta đã sớm nói là không về kinh thành Quả nhiên có nguy hiểm Ta vẫn không hiểu Tại sao lại có nhiều thích khách đến thế Muốn truy sát một cô gái như cô Trịnh Quynh Có rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào giải thích rõ ràng Vì thế Quynh đừng cố hỏi nữa Biểu huynh Sao giờ huynh mới tới Ta vốn định đưa người vào thôn đón muội Nghe nói là có thích khách Ta nghe An Mạc đã từng nói qua nơi này Vì thế ta liền đến đây tìm muội Cũng mà đón đúng Thế nào Thích khách là ai vậy Từ binh khí đoạt được Thích khách lần này với bọn sát thủ trong đường lần trước là cùng một bọn Đối phương sao nhiều thích khách như vậy xem ra thế lực rất mạnh Hơn nữa độc ác như vậy Không dồn chúng ta vào chỗ chết không xong Không biết kẻ này là ai Thật xui xẻo đen đuổi Hết lần này đến lần khác có tình xấu hơn đúng là có chuyện cầu thân nghị qua hơn nữa sứ giả dị tộc còn đưa ra yêu cầu dùng bình ngọc để kiểm tra có phải kim hoàng không chuyện này rốt cuộc là sao nghĩa là lấy máu công chúa nhỏ vào bình ngọc để xác định chính xác ai là kim hoàng công chúa chuyện khó khăn như vậy phụ hoàng chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu bệ hạ cũng không còn cách nào khác đại quân của dị tộc đã áp sát biên giới bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh biên giới muốn đàm phán hòa bình rất khó hơn nữa sứ giả chỉ đích danh muội e là khó tránh rồi thì ra cô nương là công chúa Trịnh Cát có mắt không trọng Xin công chúa tha tội Quỳnh mau đứng lên đi Quỳnh gặp phải công chúa xui xẻo này còn bá kiến gì chứ Hãy coi ta là bạn đi Không cần coi trọng lễ giáo Mọi người thoải mái một chút là ta đã quá khinh suất Ban đầu cảm thấy các vị là con nhà quyền quý Không ngờ cô nương là công chúa điện hạ Trên đường có điều gì bất kính Mong công chúa độ lượng bỏ qua Ta sớm biết Quỳnh sẽ vậy mà Được rồi, không trách Quỳnh nữa Từng người sau khi biết ta là công chúa Đều thấy có chút kỳ lạ Quỳnh cũng thấy. Dương đại ca cũng thế Cứ như gì ta là công chúa Thì sẽ không còn là lý tịnh nữa Công chúa Ta không có ý này Công chúa công chúa Ta ghét nhất nghe từ này Nếu ta không phải công chúa thì tốt biết bao Nếu thế thì không cần kết thân gì đó Vậy công chúa Vậy tịnh nhi Vậy tiếp theo cô nương định làm thế nào Ta cũng không biết Không thể ở ngoài thành được nữa rồi Không biết lúc nào lại gặp phải thích khách muốn giết ta nữa hay là thế này Chúng ta về kinh trước Đến phụ của biểu huynh ở một thời gian Sau đó sẽ tính kế lâu dài Công chúa về kinh lại không hồi cung Lỡ trong phủ của ta Mấy chuyện này nếu bệ hạ biết được chắc chắn sẽ truy cứu tội che giấu Biết mà không báo Chuyện này không được Sao lại không được Biểu huynh Lẽ nào huynh muốn muội vào cung Kiểm tra cái gì mà kim hoàng công chúa Sau đó thì thành ngọc nát sao Tất nhiên là không phải thế Tịnh nhi nói thế Là huynh tổn thương quá Thôi được cho mụ đến ở phủ của ta Muốn ở bao lâu cũng được Được chưa Tiểu Di Hai người đi đường chắc chất giả lắm Làm hai người chịu khổ rồi Nào uống đi Không cần đâu Dương đại ca Tiểu Di có thể đi cùng vinh đã cảm thấy hạnh phúc rồi Chị thấy trong tim rất ngọt ngào Sao có thể thấy dứt giả được ừ, Hai người ngọt ngào đến mức uống nước cũng thấy no bụng Còn ta sắp đói chết rồi đây này Ngày nào cũng rau dại không thì bánh nướng Sắp thành thỏ luôn rồi Ta Hải nhất thời sơ suất dạ vâng. Chị đi Bây giờ ta đi sang ít thú rừng dạ, để thái tước được bữa ăn mặn không cần đâu dương đại ca huynh không cần để bụng mờ mép của thái tước nếu nó muốn ăn thịt rừng thì để nó tự đi tìm một cô gái sao đi săn bắn được việc này để ta lo dạ. cho hai người đợi ta ta đi nhanh rồi trở về giúp giải cho huynh rồi dương đại ca Nếu muội không chịu được chức giả Thì đừng đi theo chúng ta nữa Về đi Muội biết ngay là tỷ muốn bỏ rơi muội Để cả ngày hai người huynh huynh muội muội sao Muội không cho tỷ như ý đâu Sao muội phải tự làm khổ mình chứ Hai người đến đâu muội theo đến đó Muội muốn như thế Tỷ đừng mơ bỏ rơi muội Được thôi Nếu muội muốn đi theo thì cứ việc Nhưng đừng có làm ầm ĩ Muội không có Muội thật sự rất đói mà Tỷ đừng làm mặt như vậy chứ Trước khi ăn côn trùng cũng giống như người ăn thịt vậy Đạo lý đương nhiên mà Tỷ nói xem Làm yêu có gì không tốt Tự do tự tại Làm người mệt lắm luôn Không được làm cái này Không được làm cái kia Mùi chưa hiểu được niềm vui được làm người Mùi không thèm hiểu đâu Tỷ xem tỷ đi Trước mặt dương Anh phải dốc hết tâm trí và dịu dàng hết mức Nhưng mùi thấy hắn chưa từng tiếp nhận tình yêu của tỷ Đoán tới đón lui thật phiền phức Mùi cảm thấy vẫn là làm yêu sướng nhất Thái tước Có một số chuyện không phải là thứ mũi có thể hiểu Chúng ta sắp vào kinh rồi Đó là thời có long trí Pháp khí trừ ma rất nhiều Càng không cần nói đến quả thượng đạo sĩ và thầy bắt yêu Mùa nhất định phải cẩn thận Tránh để lộ nguyên hình Phá hỏng chuyện tốt của ta Biết rồi tỷ tỷ Sao tỷ càng ngày càng giống Dương Anh vậy Suốt ngày nói một đống đạo lý Tỷ ngày càng càng ngàn giống hắn Ở nhân gian Cái này gọi là Phu sướng phụ tùy